Mời các bạn Mời bạn nữ Mời em ngồi Rồi chúng ta giới thiệu về mình Dạ em chào anh Quyền Linh, xin Cát Tưởng Chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay Em xin tự giới thiệu em tên Đạt, Đệm Quốc Năm nay em 31 cảnh Gì Đạt? Tên Đạt Đệm Quốc Gọi là Quốc Đạt Tên Đạt Đệm Quốc Năm nay 31 cành Giới thiệu cũng lạ quá 31 gì? 31 cành đó cành là cái gì là 31 tuổi chị ơi à quên em 30 chứ Thôi, ơi tuổi không nhớ à thì ra 30 cành dạ đạt làm nghề gì dạ em là nhân viên kỹ thuật công ty ờ, thực phẩm cụ thể bằng làm gì dạ sửa chữa những sự cố về máy móc trong dây chuyền quê đạt ở đâu dạ em ở thái nguyên chị ạ rồi mời bạn nữ giới thiệu chào chị ờ, cát tường và chào anh cường linh chào quý vị khán giả chào em em tự giới thiệu em là lý Năm nay ờ, em 29 mùa khoai sọ Nhưng vẫn chưa này nọ với một ai Sinh ra ở Hương Khê, tỉnh Lớn lên thì ờ, Crong Bách Đắk Lắc Và hiện tại thì làm việc tại Dĩ An, Bình Dương Ủa nãy bạn trai mình đang làm việc ở đâu? Em ở Bình Dương luôn chị ạ Bình Dương luôn dạ. 29 mùa khoai sọ Dạ vâng Khoai sọ là giống như của khoai môn hả? Dạ đúng rồi đó chị Ủa sao tự nhiên ta nói 29 cái xuân xanh hay là cái gì sao? Cái mùa khoai sọ là sao? Trời ơi không nhận cặp để giới thiệu dễ thương Bên thì 30, 31 à. cành bên thì khoai sọ em tên là đạt 31 cành bên kia em là 29 mùa khoai sọ trời ơi trời ủa 29 tuổi chưa có bạn trai hả dạ có rồi mà chia tay rồi chị à chứ tưởng đâu nó chưa có mối tình nào <laughs> chia tay bao lâu rồi em dạ em chia tay được 6 năm rồi chị wow 6 năm nay không ai đeo đuổi hả dạ ế bây giờ mới nhờ chương trình đó chị tại sao tại sao lại ế dạ chắc là do môi trường làm việc với uh, có thể là do duyên cho tới nên là ưu điểm khuyết điểm của mình là gì ưu điểm của em là thích nấu ăn chơi thể thao giỏi môn gì môn gì cũng chơi được bóng truyền, cầu lông wow. bóng đá bóng đá luôn dạ <laughs> bóng đá đá vị trí nào em tiền đạo tiền đạo dạ vâng à, đá giờ vô nhiều không dạ năm cuối của đại học suýt nữa là vua phá lưới ghê ha <laughs> khuyết điểm của em là sợ tốc độ nóng tính nhiều khi thì không kiềm chế được cảm xúc của mình á chị rồi lúc không kiềm chế được làm gì thì đi nói cho người khác nghe Oh, có nghĩa là không có giữ lại được trong dạ, trong dạ, lòng đúng, mình đúng phải đi tâm sự đúng không dạ đúng rồi tức là à, ví dụ như là mình buồn một ai đó chẳng hạn thì mình phải nói cho người ta biết giống chị đó bạn trai dạ bạn à, nghe những cái chia sẻ của bạn nữ bạn cảm thấy như thế nào dạ em thấy có cái sở thích là giống em ạ thể thao em đã trải qua mấy mối tình rồi dạ hai tại sao lại chia tay do em vô tâm một phần hẹn bạn gái đi chơi nhưng mà bạn rủ đi đá banh ấy thì em lại chọn đi đá banh tức là vô tâm với bạn nữ là không có được đâu nha bạn à, thích đá banh hả dạ vậy là hợp bên kia rồi bạn đá vị trí nào ừ, trừ thủ môn ra trừ thủ môn là đá tất cả vị trí dạ bên kia là tiền đạo ha <laughs> cũng được đấy à, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào không có đen rồi gì nữa chiều dài cơ thể là một m năm mươi trở lên trời ơi có má lũng đồng tiền với lại răng khành thì càng tốt khẩn đều hết được không <laughs> khẩn vừa vừa đấy ạ vừa vừa đấy ạ có gì nữa không em không thích bạn gái là lăng nhăng lanh chanh chanh chua te tua lăng chanh lăng nhăng chanh, chanh chua. chua em có không cái đó để cho bạn nam khám phá chị ừ. bạn thích mẫu người bạn trai như thế nào ga lăng một xíu à, điềm đạm à, biết quan tâm đến người khác ừ. còn về ngoại hình em thích người như thế nào à, ngoại hình thì cũng không quan trọng lắm đâu chị chắc chắn ha là sao cũng được đúng không dạ đúng rồi chị rồi tôi qua coi chào chị à chào em ăn mặc đẹp trai có phong ờ, cách phong cách ừ. cái vụ mà ừ, gì chanh chua rồi lanh chanh rồi chứ là như thế nào lăng nhăng ấy em cũng gặp là có con gái lăng nhăng rồi nên em không thích còn lanh chanh ấy thì giống như trong mọi công việc á có thể giải quyết từ từ gỡ rối vậy đó nhưng mà cứ dạng như tài lanh ấy, à. làm nhộn lên làm Hiểu mọi việc rối đi à. còn chanh chua thì dạng như nói gì cũng như kiểu cáu gắt hay gì trả treo đó ha bây giờ nếu mà được thì bao lâu nữa mình sẽ tiến tới hôn nhân cuối tuần cuối tuần nào cưới thì thường là cuối tuần <laughs> nếu mà càng nhanh càng tốt nhà hối quá rồi nhà hối lắm hả giống như hôm về họp tết ờ, họp họ ấy, hầu như cả họ ai cũng hối à. về ngoại hình bạn có đặt ra cái tiêu chí người mẫu lý tưởng của mình như thế nào không dạ thì em có hai cái mẫu người lý tưởng rồi một là giống chị nói chuyện thông minh nhá <laughs> rồi dạ, cảm ơn em à, hai là nghệ sĩ thu hà đóng phim ờ, hoa hoa bàn đỏ với lại chị biết rồi thu hà hà nội đó chị hả? biết rồi dạ, dạ. lá ngọc cành vàng đấy dạ đúng rồi bên này cành khoai sọ em ơi <laughs> chà giống thu hà không rồi đến qua xem kia coi có giống thu hà không nhá ồ chào em dạ một mẫu đàn ông à, bụi bụi một chút một mẫu đàn ông à, hiện đại sạch sẽ trơn tru chút xíu em sẽ thích loài đàn ông nào không quan trọng quan trọng là cái tính cách của người ta như thế nào thôi anh em thích một người đàn ông điềm đạm hơn một xíu à, bên đây là có rồi đó rất là điềm đạm nếu mà làm dâu được không dạ được ạ về thái nguyên làm dâu với điều kiện là người đó phải lo được công việc cho em lo được là về thôi ha dạ vâng rồi vậy đơn giản bây giờ em nghe hết rồi đó ha dạ hôm nay bạn có đi với ai không dạ em đi với chị của em và các đồng nghiệp của em ạ dạ em chào chị cát tường và chào anh quyền linh và quý vị khán giả em là chị họ của lý à, qua vài phút ban đầu thì mình cũng không thể nhìn hết được một con người là thế nào à, nhưng mà em nghĩ là có thể là hai bạn cũng không có hợp nhau lắm và em mong là lý sẽ suy nghĩ kỹ trước khi bấm nút Ừ, không hợp là không hợp chỗ nào em dạ bạn đây bên này thì không thích một người lanh chanh đúng không ạ à. và em thì nghĩ là lý thì vẫn còn có một đôi chút tính cách nó trẻ con à. thì có thể là sẽ không hợp với bạn bên này à dạ. rồi rồi ý kiến của gia đình bạn đạt thì sao bạn đi với ai dạ em đi với lại các anh chị đồng nghiệp chào anh kiên ninh chào chị cát tường và toàn thể khán giả trong trường quay à, mình tên là hải là một người anh cũng là một người bạn chơi với nhau được gần 10 năm thì à, theo nhận xét thì mình cũng có một, chút à, tương đồng về cái à, phong cách gọi như là hai bạn đều là người mà đam mê thể thao thì về cái đấy thì mình cũng cảm thấy là người hợp nhau còn với tính cách hơn thì có lẽ là để hai người dành thời gian để tìm hiểu nhau hơn thì mới hiểu được rồi cảm ơn bạn kéo màn lên hai người sẽ có thời gian gặp gỡ để trao đổi kỹ hơn nha Anh ờ, có món quà, cuốn sách anh rất thích và đây là trà do gia đình anh tự. Trà Thái Nguyên đúng không bạn? Dạ, Thái đi Thái lại vẫn còn nguyên ạ. Trà Thái đi Thái lại vẫn còn nguyên. Rồi cuốn sách gì vậy? Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm. À. <laughs> hay rồi em tặng. Rồi, thế hai giới bạn... rất rộng lớn hai bạn trò chuyện với Nhưng nhau đi ở đây thì à, thế giới nó rất là nhỏ hai bạn có thể thoải mái nói chuyện với nhau anh à, trong bữa ăn á anh thường thích ăn những món gì nhất ừ. thường thì anh thích ăn nhiều món lắm cứ món của người thân mà nấu cho ăn là thích rồi ừ. hồi nãy em còn nói là em làm công việc gì nhỉ em là giáo viên giáo viên tiểu học tiểu học dạ. em nói là xin được công việc ở thái nguyên thì ok đúng không dạ. thì cái đó thì anh nghĩ là anh làm được vậy ý anh là về thái nguyên uh, con đường của anh ấy thì không nhất thiết là phải về thái nguyên mà ở đâu đất lành chim đậu vậy thôi nãy giờ mình nói chuyện mình suy nghĩ gì người đối diện và tim mình có đập hay không có thích người đối diện hay không nói hết cho bạn gái biết đi nãy giờ tim anh cũng đập bươi lắm <laughs> thỉnh thỉnh thì anh thấy ai cũng hứa là sẽ yêu em hết cuộc đời chăm lo em hết cuộc đời còn anh anh không hứa được như thế anh chỉ hứa yêu em được đến khoảng 90 tuổi chăm lo em được đến 90 tuổi thôi và hy vọng là em cho anh một cái cơ hội để chúng mình tìm hiểu nhau nhiều hơn Anh muốn ôm em vào lòng Đặt lên môi nụ hôn thần tiên Anh muốn ôm em khi cách xa Người ơi có anh và em dù thế giới có ai gian dối ai thì tình anh vẫn luôn trao nguyên vẹn dù thế giới có vật đổi sao rời thì tình anh chỉ trao em mà thôi người yêu ơi xin em hãy lắng nghe lời yêu thương trao dâng trong tim mình đừng lo lắng khi em đang có anh anh chỉ yêu mãi riêng em mà thôi bạn gái hãy nói ờ, suy nghĩ của mình ngay lúc này Ừ, nói chung là lúc này nãy giờ thì à, khi chưa gặp mặt đó, thì em có cảm giác như là không có được là ưng với cái suy nghĩ của em nhưng mà không hiểu sao khi nghe xong đứa bé hát thì em đã rất là xúc động cảm ơn em hiện nay trong đầu em nghĩ gì về chàng trai này thì à, giống như à, anh nói là không có hứa nhưng mà nếu như anh chỉ cần hành động thôi thì như vậy là đủ rồi Hai để tay vào nút bấm suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn nó chỉ có 3 tiếng đếm nhưng mà là giây phút để chúng ta lắng nghe được nhịp đập trái tim của mình cảm xúc của mình suy nghĩ của mình và cảm nhận đối phương có thể đi cùng ta đến suốt cuộc đời hay không một hai 3 Hết thời Hết gian thời gian à, Một cô gái rất là nhạy cảm Tôi nghĩ rằng những giọt nước mắt ờ, có thể rơi xuống Và các bạn sẽ nhớ những giọt nước mắt này Nắm tay nhau đi bạn nào hãy nhìn thẳng vào mắt nhau hãy à, đi xem phim để à, cảm nhận à, tình yêu nó lãng mạn như thế nào các bạn nhé đây là hệ thống chiếu phim cd 212 Lý Chiến Thắng các bạn hãy đến đó một không gian vô cùng lý tưởng và lãng mạn gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và đây là viên uống sáng da Sakura Placenta tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên gửi tặng cho hai bạn Hôn bạn gái đi Nắm tay nhau đi hai bạn Hôn người yêu giống như hôn con